Xin chào tất cả các chị em phụ nữ Cái nhu cầu làm đẹp là nhu cầu của tất cả chúng ta Đặc biệt đối với phụ nữ Ngoài 30 tuổi thì làn da bắt đầu bị um, bị mỏng da này Làn da bắt đầu bị có xuất hiện những cái nếp nhăn này Vết đốm, vết nám Vậy bạn bị sạm da nám đen không đều màu lỗ chân lông to thâm do mụn da thiếu sức sống các bạn đã dùng rất là nhiều các loại sản phẩm rồi nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn sử dụng và giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm trị nám tàn nhang mới của Thái đó là bộ sản phẩm Gian Hy màu vàng màu vàng các bạn chú ý là cái hạn sử dụng và ngày sản xuất là có có ở trên à, trên trên nắp hạn sử dụng thì bộ sản phẩm này gồm có 5 sản phẩm và có tác dụng đó là dưỡng trắng da, mịn da, hồng hào hỗ trợ làm đều màu da, làm xe khít lỗ chân lông, da lộ mạch máu, gân hoặc là màu xanh giúp tái tạo da. Đặc biệt là cái sản phẩm trị nám này sẽ không làm cho da của các bạn bị mỏng và bị lột da và sử dụng với các loại um, da nhạy cảm đều sử dụng được. Thì các bạn chú ý, thứ nhất là cái sản phẩm này gồm có Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Sáng ra các bạn rửa mặt với bánh xà phòng Sau đó các bạn sẽ bôi cái Bôi cái hộp mà các bạn nhìn thấy Đó là có cái chữ SPH 50 hoặc 60 đây là chỉ số chống nắng các bạn dùng ban ngày đây là loại kem dùng để là à, trắng da chống nắng buổi tối sau khi rửa mặt về bánh buổi tối sau khi rửa mặt về bánh xà phòng này thì các bạn tiếp tục là các bạn bôi hũ có màu trắng đục có màu trắng đục các bạn để đến khoảng độ 3 đến 5 phút cho thẩm thấu ra các bạn chú ý là bôi cái lớp nhẹ thôi các bạn bôi lên toàn bộ khuôn mặt để 3 đến 5 phút cho thẩm thấu vào da sau đó các bạn sẽ bôi cái hũ màu xanh trồng lên trông và ngủ một giấc thật ngon sản phẩm của Gian Hy thì gồm có bốn loại thứ nhất là loại cherry đỏ chúng tôi vừa giới thiệu thứ ba là bộ màu xanh thứ tư là bộ màu trắng dùng để làm trắng da tái tạo da bộ màu trắng bộ màu trắng ngọc trai các bạn muốn biết da các bạn là nên dùng tích hợp với sản phẩm nào thì các bạn kết bạn Zalo theo số điện thoại 0985 123 191 để tư vấn kỹ hơn